So I'll be rất đẹp nha các bạn đây cà phê happy lên đó ba lầu nha các bạn đây là lầu một lầu 2 và lầu 3 cánh bướm rất là đẹp được làm bằng led rất đẹp nha các bạn Hãy subscribe cho kênh video đến đây cũng đã kết thúc thì uh, cuối video thì uh, mong các bạn là đăng ký ra đăng ký like và subscribe thì lần ủng hộ mình nha các bạn cảm ơn các bạn rất nhiều nha hẹn gặp bạn ở ờ, các video sau đăng ký để đón xem những kênh video mới của mình chào nha các bạn